bây giờ con muốn lấy chồng chưa dạ chưa ạ khoảng mấy năm nữa dạ năm nay con 23 thì tầm hai ba năm nữa đi chú hai ba năm nữa dạ. hả con nghĩ là người ta thương con thì chắc là người ta sẽ đợi thôi mà không đợi đâu nó cưới liền tay à cưới luôn chú dạ bây giờ con muốn lấy chồng chưa dạ chưa ạ trời mẹ chịu được á vậy ý kiến dữ ghê hỏi thôi con hai ba năm nữa mà cưới đi cưới luôn cưới okay. mời bạn giới thiệu về mình em xin chào anh Dường Linh cũng như chị Nam Thư và tất cả các quý vị khán giả có mặt trường quay ngày hôm nay và đặc biệt hơn là bạn gái xinh đẹp kế bên em thì em tên là Nguyễn Thanh Duy hiện tại em 25 tuổi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Long An hiện tại em đang làm nhân viên của một công ty bảo hiểm nhân thọ ở tỉnh Tiền Giang Duy ở Long An mà ở huyện nào dạ em ở thành phố Tân An ngày nào cũng đi từ Tân An về Tiền Giang dạ đúng rồi một ngày em đi làm cũng như là một chuyến đi phượt của người ta vậy đó. ừ xa vậy đó hả dạ làm tại thành phố Mỹ Tho không dạ làm làm tại thành phố mỹ tho ồ mời bạn gái dạ em ờ, chào chị nam thư chào chú quyền linh và tất cả mọi người ờ, có mặt trong trường quay ngày hôm nay à, em tên là huỳnh tiên và hiện tại Em 23 tuổi và công việc hiện tại của em là thu ngân Ủa em tên ngắn gọn vậy luôn, Huỳnh Tiên Dạ tên đầy đủ của em là Huỳnh Thanh Lộc Đạo Tiên Huỳnh Thanh, Thanh Lộc, Lộc Đào Tiên Dạ đúng rồi năm chữ ạ Tại sao ba mẹ đặt mình tên dài vậy? À dạ ba em nói là ừ, em à, sinh ra trong cái lúc mà phim Tây Du Ký ra chị nên là ba <laughs> rất là thích cái cái à, mấy quả đầu tiên mà Tô Ngộ Không ăn á Xong rồi cái ba đặt em vậy luôn <laughs> Trời ơi đặt cái tên đầu tiên trong phim Tây Du Ký Dạ Không đúng sợ rồi mấy con khỉ nó hái hả? à, bây giờ tiên nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân điểm mạnh của em là em biết nấu ăn sống tình cảm hòa đồng còn điểm yếu của em là lười rất là lười làm việc nhà em hay ngủ và ngủ bất chấp luôn khi mà em ngủ rồi thì không có ai gọi điện cho em được hết à. nhiều điểm xấu lắm nhưng mà thôi để từ từ bạn nam nó tìm hiểu sâu chứ mà giờ nói hết ra chắc bạn không dám bấm nút luôn á à. <laughs> duy về điểm mạnh của em là em ờ, người biết nấu ăn cũng như là biết quan tâm à, đến suy nghĩ người khác hoặc là giúp đỡ người khác về điểm yếu của em thì à, làm biến chặt đồ rất là ít nói rất là nhát gái luôn nhát gái lắm hả dạ đúng rồi thấy gái rung lắm anh có mấy mối tình rồi dạ chỉ hai mối tình thôi mối tình kéo dài bao lâu dạ mỗi mối tình kéo dài khoảng một năm đến một năm rưỡi tại sao chia tay hai mối tình trước kia thì em cũng làm bên mảng kinh doanh cũng như là vừa kinh doanh vừa là kỹ thuật luôn ừ. gia đình bạn ấy thì à, lại không thích về à, những công việc mà tay chân nhiều quá nên họ không có muốn tụi em tiếp tục được nữa tức là vì gia đình mà cô ấy em chia tay dạ đúng rồi mời đàn gái cho tôi biết một chút xíu về tình trường Em uh, trải qua hai mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là lúc đi học cấp 3 và mối tình thứ hai là um, cách đây 3 năm ạ. Lý do tại sao mình lại chia tay? Tại vì uh, em thì làm bên dịch vụ, ừ. còn bạn thì làm giờ hành chính cho nên là hai đứa không có nhiều thời gian dành cho nhau á chị. Cái bắt đầu sinh ra mâu thuẫn mà không thể nào mà giải quyết được cho nên là tụi em tôn trọng nhau dừng lại. À. Dạ. Em có hay ghen không Tiên? dạ em cực kỳ ghen cực kỳ luôn dạ đúng rồi ạ nhưng mà ghen giống như là ghen có chọn lọc lắm chị giống như là em ờ, chỉ em không có yêu cầu bạn trai của em là ừ đi đâu là phải báo cáo này kia kia nọ đâu nhưng mà em chỉ cần là anh ấy đi đâu hay là đi gặp ai chỉ cần là có một cái ý thức trong đầu là ừ mình có người yêu rồi là được ghen như vậy thì cũng hợp lý em có bao giờ ghen mà vô lý chưa giống như là bạn thân suốt ngày cứ nhắc nhắc tới bạn thân ở ờ, bạn thân anh là người như thế này ờ, cô ấy à, bệnh hay này kia cái xong rồi sốt vó chạy vô bệnh viện này kia là em cũng không có thích điều đó ờ à, dạ. mà em đã gặp trường hợp đó chưa dạ rồi ạ à. à là người yêu em cũng có bạn thân là con gái dạ đúng rồi bạn trai bên kia ơi dạ em mình nghe có chị. bạn thân là con gái không dạ có mà bạn thân em con gái thì nhiều hơn con trai Ê chết cha rồi mà ngọn gái lại nhắc gái à, dạ ừ. anh nhớ rõ ràng nha anh dạ đúng có rõ ràng mà đặc biệt hơn cái nữa là mình đi đâu mình đều báo cáo cho đứa hết mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào hả duy em không có yêu cầu nhiều nhiều cao một m năm mươi trở lên là được thì tóc đừng ngắn quá cỡ khoảng ngang vai và bạn đó biết nhậu xíu tại vì có thể buồn thì hai đứa rủ nhau đi nhậu tay đôi cũng được trời ơi à tìm tiên... bạn gái biết nhậu ha dạ không xong rồi cái điểm ờ, yếu của em một cái nữa là em không hề biết nhậu luôn à, không sao đâu bạn bạn ờ, với mình mà có tiến tới với nhau á mình sẽ dắt bạn về nhà mình và nhà mình sẽ đào tạo bạn ngay từ ban đầu trời ơi trời ơi cái mẫu hình lý tưởng của duy có thể đề ra giống như người nào không em thích cá tính mạnh như chị Nam Thư nhưng mà nhẹ nhẹ hơn xíu thì vẫn tốt à. tốt hơn chị Nam Thư cá tính hơi mạnh đúng không? Dạ đúng à, rồi. Em ơi chị là mạnh lắm chứ không mạnh thường <laughs> Tiên, cái mẫu người lý tưởng của em mong muốn là gì? Mẫu bạn trai mà em mong muốn đó là À, một người sống tình cảm trưởng thành em nghĩ là chị cần một cái rất là quan trọng nữa là yêu thương em thật lòng thì tại vì em nghĩ là khi mà yêu thương em rồi thì tất cả những cái điểm xấu bạn sẽ tự thay đổi ừ. dạ. em có hình mẫu ờ, cụ thể nào không dạ giống như hứa vị văn chẳng hạn đấy chị à. hứa vị văn nhưng mà thân hình em không có bằng được à, nấy liệu của bạn ấy có chấp nhận không chị mọi người khác nhau nhưng mà cao thì hình như bên đây cao hơn rồi nha em cao một m bảy mươi ba wow chắc Để... cũng à, cỡ hứa vị văn á để qua ừ. coi anh ờ, hứa vĩ duy hứa vĩ duy <laughs> dễ thương lắm dạ em chị à. mặt rất là sói ca sơ mi ừ. trắng ha hot boy lắm chứ bộ rất mỏng mỉm mỏng mỉm đúng không chị à, không mỏng mỉm đâu chị thấy được mà rất là mỏng mỉm được được về chịu đúng không ừ về chịu. ngoại hình là chị chịu đó dạ bắt đầu vô phỏng vấn được, dạ, nè được. Dạ. Ừ, dạ điều gì em không thích ở phụ nữ ghen tuông quá bừa bãi mà em ngọn cái là em lại thích bạn nữ là càm nhàm em thích phụ nữ càm ràm đúng rồi ồ em là chắc là một người đàn ông duy nhất trong một một phần ngàn luôn nhiều khi à, về cũng khổ quá cũng thích càm ràm vậy hai đứa càm ràm càm qua càm lại vậy vui chị vậy em có tính càm ràm không đôi khi thôi ờ à, đợi chị xíu tiên em có càm ràm không dạ em không biết có không nhưng mà bạn thân em thì suốt ngày nó cứ, nói là tao nghĩ cái tính càm ràm của mày quá chắc là cũng ít ít vậy thôi chị được chịu được, chịu thích càm ràm hồi đó chị thấy đàn ông á kiếm phụ nữ là đừng có càm ràm đây là trường hợp đầu tiên mà thích phụ nữ càm ràm đó nha em có thích bạn gái em sửa soạn thích bạn gái em đẹp đồ vậy không sửa soạn nhưng mà đúng địa điểm và đúng cách ừ. chứ đừng làm lố lăng quá tức là không tóc xanh tóc đỏ đồ không đồ tóc vàng, xanh tóc đỏ dạ. vẫn được xăm trổ gì vẫn được không sao hết Bận cái đầu nào thoải mái thì mình đi tới như đó chơi vui là được chứ ừ. không phải là ừ hở ra như đi chợ cũng diện lên vest ha sere này nọ ờ cái đó thì làm quá ừ, đó là... cá mặt sa rê không được ha <laughs> em có chuẩn bị gì cho cho tương lai sắp tới nếu như cả hai tiến tới hôn nhân kết hôn không dạ có em có soạn thảo trong một cái món quà cũng như em hay rồi soạn thảo cái gì cho chị coi được không dạ chị nó có điều khoản dài lắm hợp đồng tình yêu ít chữ lắm nha mọi người Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Bảo hiểm tình yêu Duy nguyện Giấy chứng nhận bảo hiểm Hợp đồng số 1 ngày hiệu lực ngay lập tức ngay cả thứ hợp đồng già rụng răng xuống lộ Người bảo vệ Nguyễn Thanh Duy Gọi tắt là thằng bé Người được bảo vệ chấm chấm chấm chấm Gọi tắt là bạn Dài quá đọc không nổi Ôi trời má quá. Không hai hai tờ giống nhau chị Mỗi à, người giữ một bản Một từ bọn dạ, Thôi em rồi. giữ đi Tí xíu nữa gặp mặt bạn Em đưa bạn Nếu mà đồng ý ký vô Dạ đúng rồi Vì tình yêu em có thể chuyển công việc lên thành phố Hồ Chí Minh được không? Em nghĩ là chắc được Em thấy là được đó Chị thấy là được nha bé đào tiên dạ chị thấy là ổn đó ừ, cậu này năng động đó năng động lanh anh lợi. thấy rằng nhanh và không ngại khó qua bên đào tiên coi sao trời đào tiên chào con tóc rồi đẹp quá hả cảm ơn ạ lung linh quá nhưng mà bạn bên đó bạn nói là không thích tóc xanh tóc đỏ lúc nào không đó bạn thích mà vẫn được bạn thoải dạ. mái luôn dạ. có thể là tóc Sắm. có thể nhuộm bảy màu cũng được luôn <laughs> bây giờ con muốn lấy chồng chưa Dạ chưa ạ à. Khoảng mấy năm nữa? Dạ năm nay con 23 thì tầm 2-3 năm nữa đi chú 2-3 năm nữa dạ. hả? Con nghĩ là người ta thương con thì chắc là người ta sẽ đợi thôi mà Không đợi đâu, nó cưới liền tay à Cưới luôn chú Dạ Chịu <laughs> được á chính kiến dữ ghê hỏi thôi con hai ba năm nữa mà cưới đi cưới luôn cưới ông đây cũng là một tiếp người hiện đại đấy chứ dạ con ghét tính gì của đàn ông nhất nổ chút nổ hả à, dạ không tôn trọng uh, bạn gái mà nãy giờ ờ, coi bên đây có nổ gì không nãy giờ con thấy là bạn cũng uh, hay nói đấy nhưng, mà không có nổ đâu nói thiệt lòng á nha dạ rồi không thích tính gì nữa à con trai mình nói nhiều một chút nãy giờ thấy bên đây nói nhiều không cũng hơi hơi chú nhưng mà vui tính con chấp nhận được người ta làm cái công việc cái gọi là tính chất nó phải là như thế đúng dạ. rồi mà không làm như thế thì cũng không có bán được hàng dạ tại ừ. con làm dịch vụ cho nên con hiểu cho bạn đúng rồi dạ bên đây là cũng rất là đẹp trai phong dạ. độ dạ. rồi đi bán dịch vụ ờ, cái công việc đó thì cũng gặp rất nhiều đối tượng thậm chí gặp rất nhiều cô gái đẹp mà cái tính con thì hay ghen con thấy là cũng con cũng hơi lo lắng trong người vậy chú dễ có cạm bẫy lắm dạ nhiều khi đàn ông mà thấy không dạ đúng rồi gặp hứa mua chừng cái hợp đồng dài tê cái là coi như tê tái ừ. luôn á thí dụ trời vậy ơi, cái gì vậy anh lính trời ơi không mình nói mình đặt mình đặt tình huống trước mình đặt tình huống trước coi bên đó sao anh <laughs> làm em không? thí dụ tình huống đó rồi sao dạ đúng rồi nếu như thế thì con xử lý thế nào con nghĩ là anh xây một cái nhà thì thấy thấy đã cực rồi chắc là không muốn xây nhiều cái nhà đâu chú hay câu này hay nè đây cũng là một cô gái cũng rất thông minh đó chú thấy hai đứa hợp đó nha dạ bây giờ mình xin ý kiến người thân đi đàn gái đi với ai dạ con đi với dì với lại uh, chị bạn thân của con chào dì chị thấy cũng được đó nhưng mà ăn thua trái tim của con thôi chị <laughs> thấy uh, cậu con trai này sao thấy cũng đẹp trai cũng thích hợp với tiên thì dì cũng chúc cho cháu gì với, cháu có duyên thì đến với nhau cảm ơn dì duy đi với ai vậy dạ em đi với ờ, em họ em và đồng nghiệp cũng như là sếp của em ý kiến sếp làm sao xin chào à, hai anh chị lần đầu tiên thì mình cũng đến được cái cái buổi vui như thế này nhận định riêng của tôi thì tôi thấy là hai bạn rất có duyên bạn nữ duyên dáng năng động xinh cảm ơn ạ cảm ơn anh ạ à. sao người nhà sao con Em chào hai cô chú, em là em họ của anh Duy Qua cuộc nói chuyện của hai anh chị thì em thấy hai anh chị khá là hợp và Những gì anh Duy nói là anh nói, anh ấy nói thật Bởi vì anh ấy luôn luôn nói thật Anh ấy hình như em chưa bao giờ thấy anh ấy nói dối cả Em chúc hai anh chị sẽ tiến xa hơn Nói tốt không ạ? À? mình mở rào cho hai bên gặp mặt rồi cái gì tới nó tới mở rào rồi em chào anh ạ chào em dạ thì à, thì anh cũng có món quà hay tặng em tặng em những cây xương rồng còn em tặng cho anh là một cái hũ thủy tinh có đựng kẹo mỗi khi mà buồn á anh bóc ra anh lấy một cây anh ăn anh cảm thấy rất là ngọt ngào và khi đó biết đâu anh đỡ buồn hơn cảm ơn em, em. cảm ơn anh nãy giờ anh ờ, nói chuyện thì anh thấy em như thế nào ạ em ờ, cũng hơi cá tính năng động thì đâu đó thì ở đây thì anh nhìn sơ bộ bên ngoài thì chắc em cũng không phải hạng dược vừa đâu đúng rồi anh <laughs> ví dụ mà thân với ai rồi em rất là nhây rất là điên điên khùng khùng vậy đó anh cũng như vậy đó em thấy là anh bây giờ anh đang ở xa em quá à. ví dụ mà mỗi lần mà em buồn hay em gặp chuyện gì đó rồi em kiếm anh để em khóc hay này nọ thì em biết kiếm sao đây anh bây giờ hiện đại rồi thì giống như nửa đêm đi thì em có thể gọi ờ, ờ, video call hay gì đó mà nếu có sớm anh tranh thủ đi thì anh có thể phóng xe máy đi thẳng lên luôn trực tiếp luôn vẫn được không sao không biết nói thế nào thì uh, dạng như là bệnh nghề nghiệp anh muốn thể hiện ra mọi con người anh trong cái hợp đồng tình yêu mà anh đã soạn ừ. dạ. nếu mà em đồng ý thì trong đây em sẽ có 7 cái quyền lợi và 7 cái điều khoản dành cho em cái quyền lợi thứ nhất á, là bạn sẽ được một người luôn sẵn sàng ở phía sau và chia sẻ với bạn bất kỳ nơi đâu và thời gian cái thứ hai là lúc bạn cần là sẽ có người tranh thủ để bay đến bạn luôn cái thứ ba là sẽ có được những chuyến du hành đó đây bằng chiếc xe gắn máy thứ tư bạn sẽ được người sẵn sàng chữa lộn với bạn bất kỳ lúc nào và kết quả luôn luôn là bạn sẽ thắng cái thứ năm có được một người bạn nhậu tám chuyện à, cũng như là cái bao cát để bạn xả đạn bất kiểu nào lúc bạn buồn hay giận sáu là quan trọng nhất là tất cả chi phí ký kết và thực hiện cũng như là sự đồng hành của bạn cho đến khi nào cả hai cùng xuống lỗ thôi mọi thứ chi phí đó sẽ được quy đổi thành một cái điều kiện đó chính là bạn phải luôn chung thủy và yêu thương bé đó chính là mình và cái cuối cùng về quyền lãi là sẽ được thêm khi bạn chính thức về ngôi nhà chung và trở thành boss cũng như là bà trùm của mình còn về điều khoản á, là bạn không được giận cá chém thớt cũng ờ, như là không được ờ, không không được nước rồi làm tới cái thứ ba là bạn phải biết suy nghĩ cảm thông và chia sẻ cho thằng bé cái thứ tư là bạn phải trung thực và cung cấp thông tin chính xác rõ ràng cho thằng bé như là lúc bạn đi công tác hay bạn cứ đi chơi vậy bạn cứ cung cấp rõ ràng đi rồi mọi chuyện đều qua năm là một khi tham gia là không thể hung dữ với thằng bé nếu vi phạm bạn có nghĩa vụ phải dẫn dắt bé đi nhậu sáu là bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ và làm theo ý kiến của thằng bé khi bạn đã làm sai một điều gì hoặc là lời nói xạo cuối cùng là nếu bạn vi phạm một trong những điều trên có nghĩa bạn sẽ phải chăm lo và bên cạnh thằng bé cũng như chịu mọi trách nhiệm khi thằng bé yêu cầu còn về bản thân mình á trong được cái hợp đồng này á nó có là về bốn cái điều khoản cái thứ nhất bạn sẽ là người đúng và là người chiến thắng trong mọi việc hay cuộc chiến tranh giữa tay đôi giữa hai người thứ hai là tuân thủ và sẵn sàng thực hiện các điều khoản cũng như là quyền lợi cho bạn thứ ba là không có nghĩa vụ cho những chuyện tào lao cuối cùng đó là có quyền thay đổi cũng như là giảm quyền lợi tăng điều khoản và xử phạt bất kỳ hình thức nào để có lợi nhất cho thằng bé trong khi bạn đã làm sai Thế sao cô bé dạ con nãy giờ con <laughs> thấy toát mồ hôi rồi chứ bây giờ em có muốn ký luôn không bấm nút mới ký chứ à dạ đúng rồi mình nói chuyện tình yêu hẹn hò trước cái đã lúc nãy em có nghe anh nói là những cái điểm mà anh không thích về bạn gái á thì em hội đủ những cái anh không thích thì anh nghĩ như thế nào để mà anh thay đổi được em hả? À, anh sẽ không thay đổi nhưng mà anh sẽ thích nghi để hòa hợp hơn chứ tại vì vì tính cách hoặc là một con người nào đó thì không bao giờ có thể thay đổi họ, được hết ừ. hồi nãy dạ. đàn gái có nói là đàn gái muốn khoảng 2 năm nữa mới kết hôn em rất thích đi du lịch hoặc đi phượt thì trong hai hai năm đó thì có em tụi em có thể ờ, tạo những chuyến đi phượt để tìm hiểu nhau rõ hơn em thì thật sự là em không thích đi phượt ạ à. mình có thể đi bằng xe giường nằm hoặc mốt tới người khác chết rồi em say xe làm sao đây ta có có thể đi máy bay được không anh được em miễn là em chịu đi là đi thôi dạ nếu đến với nhau thì uh, chúng ta sẽ phát triển kinh tế thế nào và tiền bạc trong nhà ai giữ con cái ra sao Đúng thích rồi. con trai thích con gái khi mà chúng ta về ừ, đến với nhau á trước hết thì mình xác định là mình sẽ ở đâu trước cái đã một là em có thể về anh thì dưới từ long an lên cho em thì cũng gần chừng một tiếng thôi dự định là anh sẽ mở một quán nước ở ờ, thành phố Tân An luôn để ờ, tạo thêm cái thu nhập cho cá nhân cũng như là gia đình sắp tới. Còn về tài chính thì ờ, chắc hẳn là anh sẽ là giao cho em rồi anh là người giữ tiền không được con cái thì em nghĩ là một đến hai đứa thôi thà ít nhưng mà mình lại dạy dỗ tốt hơn còn em thì uh, em tính là sau này mà khi mà em kết hôn rồi á thì em sẽ đi học lại uh, ờ, make up với nail tại vì em rất là thích thay cái đó không biết là anh có ủng hộ em không ha có anh còn muốn muốn một bạn nữ cũng như là người vợ tương lai của mình năng động đi làm là được rồi ừ dạ xong rồi á chị mình dành cho nhau à, khoảng một phút nữa để có thể hát tặng nhau hay là bài thơ tặng nhau gì đó rồi mình cảm nhận về tất cả mọi thứ xong mình tiến hành bấm nút ừ Giờ em đọc được không anh? Được Nhiều khi em thuyền mơ Ngồi một mình cười ngần ngơ Chúng ta sẽ được sống Trong ngôi nhà đầy che thơ Có khó không anh ơi Khi giấc mơ này xa xôi Thì em xin giữ ước mơ đó Ở trong suy nghĩ em mà thôi bạn đặt tay vào nút bấm nếu người ngồi bên kia đúng là một nửa mà mình đang tìm kiếm thì mình bấm nút còn nếu mình cảm nhận mình không hề cảm thấy rung động thì không sao cả không cần bấm nút à, để dành cơ hội đó lại cho những người khác chuẩn bị ba hai một hết thời gian lý do tại sao cô gái không bấm dạ tại vì là chính bản thân em với em không nói là anh không hợp với mình mà em thấy bản thân mình không hợp với anh một chàng trai ờ, rất là năng động anh nghĩ rằng ờ, em dù sao cũng đã bỏ qua một cơ hội cho mình ha hai người đều năng động hết cả và anh ấy đã hứa tất cả những điều có thể làm vì em thật sự cái tờ này đó nó là vui nhưng cũng rất là chi tiết có thể nói con người rất là rõ ràng mà đang có một cái khát vọng một mục đích một cái người chủ động hướng tới tương lai của mình dù sao thì à, cũng à, rất tiếc khi hai bạn không đồng ý hẹn hò chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương cho riêng mình rất tiếc vì hai bạn không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được một cặp nhẫn hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang anh phương jewelry mong là các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương còn lại của mình nha dạ. rồi cố gắng lên ha anh nghĩ rằng à, em sẽ thành công à, cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình đây xin mời em mỗi người một con đường tiếc thật nhưng sao cuộc sống là như vậy và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo Ủa anh Linh đâu rồi ta? Ủa mới đây mà Đây đây đây đây chờ chút xíu chờ chút xíu Có bất ngờ có bất ngờ giao diện này là ủa sao lạ quá vậy có khách rồi ra là anh phải thay đổi bất ngờ yeah. Dạ. có khách hả tin vui tin vui ở tập 392 đó dạ. có hai cặp đôi tham gia chương trình và họ đã cưới nhau đây là cuốn sách Hãy chọn yêu thương Hy vọng là anh sẽ rút ra được nhiều yêu thương trong đó Cảm ơn em chào dạ ơn, vâng, cảm ơn Đêm hôm qua anh thức cả đêm để làm cho anh Hy vọng là nó vừa thôi anh ờ, à, Cảm ơn em nhiều là hôm nay họ đến đây họ thăm mình mời mời mời khách mời vô mời khách vô đầu tiên tôi vô. xin mời hoàng thủy đức không hot boy xây dựng đắk lắc và cô gái kế toán dễ thương hiền lành đỡ đỡ đỡ đỡ ôi đây, đứng đây đứng đây còn nữa còn cặp nữa còn một cặp nữa văn hiệp và lê thảo hiệp là chàng trai ngân hàng đam mê bóng đá trời <laughs> ơi thương quá rồi chào em đây hả hai đứa chia sẻ với uh, Nam Thư với anh Quỳnh Linh với khán giả truyền hình đi Sau khi tụi em à, xuất hiện sân khấu rồi bao lâu thì tụi em cưới nhau Dạ sau khi tham gia chương trình thì uh, bọn em là 5 tháng sau là bọn em uh, cưới nhau ạ. Ồ. Oh. Là, đây là món quà vợ chồng em tới đây để cảm ơn chương trình cũng như cảm ơn các ông mai bà mối đã giúp cho bọn em nên duyên vợ chồng hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn thì hôm nay thì uh, cũng có tin vui là cũng đã có một uh, bé cũng sắp chào đời bé thỏ <laughs> dạ. bé thỏ chúc mừng dạ. chúc mừng hai vợ chồng dạ. Về bên kia bên, bên đây à, bên đây sao vậy à, giờ mình nói bữa nay tôi vui quá vui thiệt luôn á dạ chắc anh Đấy. Ờ, anh đỡ rồi miếng nó, nó nặng quá <laughs> trời có quà nữa rồi cảm ơn mấy món quà của hai cặp đôi ngày hôm nay nhá khi mà bấm nút hẹn hò xong cùng với cặp bên đây thì bao lâu tụi em đám cưới À, dạ em thì ờ, không được nhanh như ờ, Hùng với Thủy á. Em ờ, uh, 6 tháng ạ. À. <laughs> 6 tháng. Thế kia 5 tháng. Bây giờ 6 tháng cũng gần giống nhau đúng không? Mong là các bạn sẽ luôn hạnh phúc Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ đón thêm nhiều con cháu trong trình bạn Nguyên Hò Đón thêm nhiều cặp đôi nữa ha Thay mặt à, hai cặp đôi số 392 Thì à, cặp đôi Hoàng Thủy và à, Đức Hùng cùng như à, anh Hiệp và chị Thảo Thì cũng có một lời chúc đến cho chị à, Nam Thư một ừ, Trong một cương vị mới của MC chương trình bản muốn hẹn hò Chúc chị là sẽ gặt hái được nhiều thành công trong chương trình Và sẽ kết nối được các cặp đôi à, với nhau rất nhiều để họ nên đôi nên vợ nên chồng sẽ có nhiều cặp đôi quay lại như uh, cảm ơn như bọn em dạ. dạ, cảm ơn cảm ơn em cảm ơn hùng thay mặt cho ekip bà nguyên hòa thay mặt cho khán giả truyền hình chúc cho hai cặp đôi ngày hôm nay trăm năm hạnh phúc và đặc biệt là chúc thêm nhiều cặp đôi nữa cũng sẽ trở lại sân khấu bà nguyên hòa để chia vui cùng với chúng tôi nhé trời ơi khách quý hết sức luôn đã gì đâu